if you put in the work this ride, feeling alive Nothing in sight, forever in flight Follow those lines, we'll make it this time Blurry street lights, work as a guide To memories that we're making tonight Oh yeah, we'll make it tonight Yeah last They ain't looking inside for their needs in life They wanna be like by everybody in sight But trust me, being free ain't spotlights No, it's long nights and it's long fights With yourself all the time to get your mind right But if you put in the work, you can find the light, alright I'll do anything that I feel like I wanna do I'm living life like I got nothing left to prove Jerry ngoài cả nhà ngọc bà nhà bồ em mới làm sao khi đi tìm một thứ khác chính ra họ đặt tình quê mờ mạc như quê em có đi ca đặt tâm thì ta đầm đặt đặt tình quê mỗi lần chỉ rất nhiều sao anh không đặt vì tình yêu trong em cứ mãi yên lặng nhìn anh vui càng yêu anh hơn anh bình cầu tình yêu anh trao anh sao hơn lần đầu tình đất thương em mong sao mãi nhẹ nhàng giọt nước mắt rơi trong người lạnh tình yêu anh anh bình cầu yêu đã phương hồng đôi thành lời vì bên nhớ anh từng đêm Rồi bây giờ để tính mười ngón tay ôm tình đắm say ngón trước tin em trao cho tình nhân ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng ngón tay vẽ hồng giấc mơ người cười không ngừng và quý vị ơi vào mắt đứng trên trên phố tương mừng khai trương giảm 50 phần trăm cho thị lực miễn phí tham gia tham dự chương trình hút thăm chung cho tình nhân ngón tiếp theo là ngón tay dệt giấc mơ cho đời ngón tay vẽ trời tươi hồn từng ngón tay đan vào ngón tay Vâng và một ca khúc thứ hai mời quý vị lắng nghe một ca khúc được mang tên Ngày tôi rơi nước mắt về tranh ta chê bài mà tôi có những ngày hôm nay mình xa hồi đây cuối mẹ hay kinh kinh vậy sẽ phải bao nhiêu tiền trong ví ngày một lần cứ trước sông ma rồi sẽ thấy ai còn bên ta đừng tin ai đời chỉ có thắng thua chẳng cần biết đúng sai đúng sai nâng cao đầu đi đoàn chi thì phim người thành công đi sâu bay chậm nhờ đây này là sẽ tiêu nhường đừng nên nghĩ anh bạn thương đời sau đó nghe tôi giờ mà mẹ tranh đã chê bai mà tôi có được ngày hôm nay vì xã hội này quý bên hay khinh khinh phải xem về bao nhiêu tim trong vi hay một lần cứ chút sông ma thì sẽ thấy ai có về ta từng tình ai để chúng ta không chẳng được biết đâu sao đau đầu bước đi bằng tâm chi thì đi người đau tình cô đi sâu vào ban đi xem không mai chỉ còn trái tim dành cho cho em anh luôn nói cùng chung mưa giờ em biết sẽ không còn nữa đôi đũa nắm tay vào nhau đôi giọt nước mắt thấm sâu vào tim em cũng mong rằng ta sẽ được thương hơn à. em sẽ luôn dõi theo I không biết gì Em muốn thấy ơn quý vị rất nhiều quý vị ơi quý vị ơi nhân dịp ngày khai trương trung tâm mắt kính điện biên phủ quý vị à, quý vị à, cứ tiến vào bên trong tham quan đến năm mươi phần trăm nha bạn con ơi mời xem mời xem nha chuyên muốn đời mình người thế của chiến mà thấy ai là tình cờ quý em em mình đẹp lắm có trong qua tình lòng tối em đã mang thân về thành tí còn trong tim quân kim thì thế thương cho sống còn bên mình không đi về cha em ta xa không được cầm bay trời thế bao cuộc chờ em quay vui con được tôi lối ăn sáng em tôi không còn chi em tươi không còn chi ngoài ấm ấm ấm những ngày mòn. em cô đơn mình em nơi mấy ai là từ thường xót cứ cho nó không chán chán phải rút ra liền cuộc sống. đến nơi tháng năm đây không có tại sao chẳng có ai yêu dấu anh đã ra đi tôi còn sao là dù qua rồi các chị là nghèo nhưng muốn thì xin đến lại với mối tên đang yêu là bước. tin người để của chế ba mấy ai lại vì cao quý đêm em em thăm có nhau quan thì thầm tôi hết đã mắt đang bên thành kỳ có dòng tim vẫn kìm để kết thúc cho sống của mình vì không nghe mẹ cha em đã xa cùng được gặp bay trời thấy bao cuộc chơi em mới mới còn được còn nói ăn sáng nghe vui không còn chi với phố khắp chi quanh tấm thao vào tiếng nhẹ ngọt ờ, em cô đơn vì mẹ rồi mấy ai là kỳ thường xót chúng cha đã không nhận nhân anh sống ra niềm buồn xóm đến nơi tháng năm này tập tôi em mong rằng vì sao chẳng có ai mà đứng đau này em mong sao vì sao chẳng có ai là người nổi nên Một đêm người đi lòng nhớ tôi ra đi đường sông anh đã ra đi vì còn xa dọc dọc dọc Malena các chị rất ca nhiều và rất nhiều rồi cho chị anh không thấy nhân nghiêm nhiều anh thấy lòng cho nên lời cô đơn cùng với đi ngày cứ chơi theo anh từng ngày anh đây dưới đây anh cần cần cùng bờ vai anh đây nhưng không gặp ai lúc này thì anh qua đời vào anh nhớ là những kỷ niệm mà sao cho anh buồn em lên nhớ đầu tiên họ học đây hai chữ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 ta Mau yêu mau quên như bong bóng bay ta là mòn đi hết ta làm lại từ đầu ta là mòn đi hết ta chẳng là gì nhau cho quên đi đến đâu quay bằng tâm ngày sau vì một người như thế có đáng hay không chuyện tiền tình như thế sao ta lại buồn phiền vì một người như thế sao nước mắt cứ tuôn rơi chắc là tại vì tôi không yêu như người ta bao nhiêu mau vơi bóng bay xin chân thành cảm ơn rất nhiều và rất nhiều ạ à. đường của tôi nay đã rời xa một đường qua âm on. của tôi nay đã rời xa một nửa của anh vẫn hoài chờ mong một nửa ngày xưa tôi vẫn chưa quên một nửa ngày nay ghét đau tình tôi đừng buồn tôi ơi duyên số lấy nỗi đau gần mong đừng buồn cho tôi duyên số đơn côi đừng buồn cho tôi kiếm sống cầm cao đêm nước mắt tuôn rơi lắng tai khi quốc sao ánh đèn mong nỗi buồn sâu kín của người ca sĩ cố vì yêu trong đời ai có mấy khi đau nhưng niềm đau đối với người nghệ sĩ đau gấp trăm lần cảm ơn rất nhiều rất nhiều